cầu thủ Việt Nam đấm đồng nghiệp nhận án phạt nặng. Hậu vệ Dương Văn Khoa của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải nhận án phạt nghiêm khắc sau hành vi tấn công đồng nghiệp ở trận thua Nam Định vòng 11 V-League 2022. Trận chung kết ngược giữa câu lạc bộ Nam Định và Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 11 V-League 2022 diễn ra căng thẳng, kịch tính đến những phút cuối cùng. Thắng lợi 2, một thuộc về chủ nhà Thành Nam, trong khi đội khách Thành phố Hồ Chí Minh còn phải chịu cảnh mất người vì tấm thẻ đỏ không đáng có. Hậu vệ Dương Văn Khoa vào sân ở phút 90 cộng 3, khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, không những không đóng góp cho đội, cầu thủ này lại có pha vào bóng trên mức cần thiết với một hậu vệ Nam Định. Thấy đồng đội bị phạm lỗi, trung vệ Mạnh Hùng của đội chủ nhà lao vào đuôi co và khiêu khích Văn Khoa. Cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh ngay lập tức vung tay đấm thẳng vào mặt cựu tuyển thủ U23 Việt Nam, tạo ra màn hỗn độn trên sân. Trọng tài FIFA Nguyễn Mạnh Hải sau đó quyết định rút thẻ đỏ cho Dương Văn Khoa, thẻ vàng cho Mạnh Hùng ở phút 90 cộng 7. Hành động vi thể thao của Dương Văn Khoa khiến cầu thủ này phải trả giá giá đắt. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Trần Minh Chiến khẳng định sẽ có án phạt kỷ luật nội bộ nặng với cầu thủ này, Văn Khoa sẽ phải trả giá đắt với tôi. Đội nhà đang thua, cần tập trung thi đấu chứ không thể nhận thẻ đỏ như vậy. Chúng tôi sẽ kỷ luật nội bộ. Cá nhân tôi rất ghét hành vi phải nhận thẻ đỏ đó. Tôi xây dựng lối chơi đẹp và cả cách hành xử chuyên nghiệp trên sân. Có tôn trọng đối thủ thì người ta mới tôn trọng mình. Hành động của Văn Khoa nhiều khả năng còn bị kỷ luật từ Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF. Trong bối cảnh chấn thương và thẻ phạt, Văn Khoa càng khiến đội bóng thành phố mang tên Bác Lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh tấm thẻ đỏ của Văn Khoa, huấn luyện viên Trần Minh Chiến cũng không hài lòng với cách tổ chức của sân Thiên Trường. Trận này các cậu bé nhặt bóng câu giờ giúp đội nhà bằng cách chậm đưa bóng vào cuộc hay ném thêm bóng vào sân. Ông bức xúc, thực sự cái này chỉ người lớn làm hư trẻ con thôi. Không thể nào đang đá mà người nhặt bóng lại quang thêm bóng vào cả. Hình ảnh này rất xấu, bóng đá Việt Nam mang tiếng. Tôi không thể chịu đựng được. Tôi không đổ thừa nhưng việc này khiến hình ảnh bóng đá Việt Nam đi xuống, rồi báo chí quốc tế nhìn vào. Các bạn có nhận định gì về các tình huống diễn ra trên sân? Hãy để lại bình luận phía dưới nhé.